Siêu sale đại chiến ngày 11 tháng 11 này giảm kịch sàn tất cả các dòng điện thoại iPhone, Samsung, Xiaomi, Realme chính hãng. Sale lớn nhất năm chỉ có tại MSM điện thoại siêu rẻ 170 lệch chay Ngô Quyền Hải Phòng. Đến ngay 170 lệch chay để sắm ngay cho mình những chiếc điện thoại giá tốt nhất, bảo hành uy tín nhất, hỗ trợ trả góp, trả trước không đồng hỗ trợ thu cũ đổi mới nhiều sản phẩm duy nhất chỉ có tại M&M điện thoại siêu rẻ 170 lạch chay hải phòng